cách xác định xem lô đất có mộ hay không cần học khóa phong thủy nào để thẩm định được vấn đề này ạ à? rất đơn giản cách thứ nhất đó là đào hết tất cả xuống xét à, thì... <laughs> chắc chất có gì nữa <laughs> khi người ta trôn mộ là có nguyên tắc là người ta chỉ trôn đến đất xét thì dừng lại không có ngôi mộ nào người ta đào sâu xuống hết xét cả đúng không nên ông nên thành ra bây giờ các bạn khi các bạn đào móng đúng không là cho mày phục của bạn phục đúng không bạn phục cho đến đất xét thì làm gì còn xương nào trôn dưới đất xét nên cứ vùng quyết lên là chắc chắn là không bị dính mộ đúng không nhà xây bây giờ toàn phải gục lên xét mà đấy, đó là cách thứ nhất cách thứ hai là người ta sẽ sử dụng một cái thanh sắt dài khoảng 4 m hai kèm theo một cái ấm nước đúng không ạ như đi thốn mộ ấy thì chúng ta cứ cách khoảng tầm 50 ờ, phân thì chúng ta lại ấn xuống một cái nhẹ mà ấn xuống nếu thấy kịch phát thì đào xuống xem có mộ không còn nếu không thì không phải đúng không ạ còn hỏi là có khoa phong thủy nào để xác định vấn đề này không thì uh, xin thưa các bạn là à, tôi đi làm phong thủy đến nay được khoảng hai chục năm rồi cách duy nhất để xác định vấn đề này hay không là dùng máy xúc để xúc thôi ạ